đó ta chỉ không lòng tình đâu nay đã không rằng đời góc bể chân trời cuộc đời bao tát phong ba loa mà suối cho ngăn cách chiều nay trở lại trong tay mình nói ta yêu nhau trọn não é lồng nét chàng làm sao đẹp lòng anh mình không thấy con đường tình đâu còn một lòng son tim héo mòn không liệu thì em nói trên đường dài đêm trở về em không cầm trong tay nếu yêu nhau ai nỡ để buồn cho nhau xin em hiểu dùng đời anh lênh đênh kiếm phong trần nổi trôi theo ngày tháng có đòi hỏi gì đâu Đã biết rằng anh bàn tay trắng đi vào đời gặp nhau thì em nói trên đường dài đêm trở về em không cầm trong tay Nếu yêu nhau ai nỡ để buồn cho nhau Xin em hiểu dùng đời anh Lênh đênh kiếm phong trần Nổi trôi theo ngày tháng Em đâu có gì, em đâu có gì Ngoài hai bàn tay trắng Đành để buồn cho anh có đòi hỏi gì đâu Đã biết rằng anh bàn tay trắng đi vào đời Ta chỉ cần hai đứa mình yêu nhau Có em bên anh sẽ đẹp tình mai sau Ta chỉ cần hai đứa mình yêu nhau Có em bên anh sẽ đẹp tình mai sau

đang vui cạnh một người còn tôi đêm dài lẽ nói viết lên câu hát thiệt thòi hai đứa gặp nhau mai sau nên nghĩa vợ chồng mà nay đâu người biết đi em chớ buồn làm chi thôi anh hãy về đi anh chớ sâu bi bởi tình còn mắng chia ly suy khi mới gặp em yêu em yêu thật đậm đà nào nay duyên tình dở dang trách em sao quá phù phàng không đôi môi Thôi anh nhắm làm chi Anh hãy về đi Hết rồi còn chị đâu anh Nay môi đứa một nơi em đang vui cạnh một người Còn tối đêm dài lẽ lói Viết lên câu hát thiệt thòi